Kính bạch sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni, giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con một lòng cung thỉnh trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni Quang Lâm chứng minh và tham dự chương trình văn nghệ Đức Phật với sự xuất gia của tướng cướp nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia. Xin mời quý Phật tử hiện đang theo dõi chương trình trực tuyến cùng khởi thân vỗ tay để cung đón quý ngài. thành kính cung thỉnh sư phụ an tọa tại bàn chứng minh. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni đồng an tọa tại bàn chứng minh. Kính mời toàn thể đại chúng đồng an tọa. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa đại chúng. Giờ này chúng con xin được bắt đầu chương trình. thoáng rộng mây mái chùa ba vang ẩn hiền xuân về xuân về dòng người tấp nập hương khói quyện bay âm vang âm vang linh thiêng linh thiêng tiếng kinh câu trầm bổng thì thầm thì thầm tiếng nguyện xuân tấp nập dòng người áo quần khoe sắc đón xuân trầm lặng trầm lặng những bước chân thiền định tu sĩ núi rừng vào xuân mây vờn gió thu mưa bay bàn nhạc xuân núi rừng nâng bước chân thiền định tu sĩ núi rừng vào xuân an nhiên an nhiên an nhiên an nhiên trên đỉnh núi cùng mây gió mưa tu sĩ núi rừng vào xuân bàn cùng mây gió mưa tu sĩ núi rừng vào xuân núi thanh đằng xuân sang núi thanh đằng xuân sang núi thanh đằng xuân sang tu sĩ núi rừng đón xuân núi thanh đặng xuân sang tu sĩ núi rừng đón sông bay mái chùa ba vang ngần hiền xuân về xuân về dòng người tấp nập hương khói quyện bay âm vang âm vang linh thiêng linh thiêng tiếng kinh cầu trầm bông thì thầm thì thầm tiếng nguyện cầu đầu xuân tấp nập dòng người áo quần khoe sắc đón xuân trầm lắng trầm lắng những bước chân thiền định u xì núi rừng vào xuân mây vườn gió thổi mưa bay bàn nhạc xuân núi rừng nâng bước chân thiền định tu sĩ núi rừng vào xuân an nhiên an nhiên an nhiên an nhiên trên đỉnh núi cao bàn cùng mây gió mưa tu sĩ núi rừng vào xuân bàn cùng mây gió mưa tu sĩ núi rừng vào xuân núi thanh đặng xuân sang núi thanh đặng xuân sang núi thanh đặng xuân sang tu sĩ núi rừng đón xuân núi thanh đặng xuân sang tu sĩ núi rừng đón xuân những bước chân thiền định những bước chân thiên đế tấn tu học độc cư, giữa trưa ăn một bữa, thường tỉnh giác thiền hành, tu tất cả công đức, các bậc thánh chỉ dạy, tâm tinh tấn không rời, quyết chí cầu thánh quả. Tiết trời dần sang xuân, hoa đua sắc thắm, vạn vật cùng bừng sáng vui tươi. Hòa cùng với màu xanh biếc của núi rừng và ánh sáng lung linh của mặt trời vào xuân là màu huỳnh y của chư Tăng an yên trong những bước chân thiền định như những đóa sen vàng đang hé nở. Nét đẹp giản dị và thanh cao của người tu sĩ đã được thể hiện qua ca khúc Tu sĩ núi rừng đón xuân, sáng tác lời Phật tử Phạm Thị Yến pháp danh Tâm Chiếu Hàng Quán, sáng tác nhạc Vũ Trọng Phương với sự thể hiện của ca sĩ Quang Định cùng vũ đoàn Athena, biên đạo múa Khánh Ly. Xin đại chúng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật giòn giã để cảm ơn các tác giả, diễn viên, ca sĩ đã mang đến một tiết mục mở màn vô cùng là ý nghĩa. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý Phật tử. Đêm ngày mùng 8 tháng 2 của hơn 2.600 năm về trước, Thái tử Tất Đạt Đà đã từ bỏ mọi vinh hoa phú quý của trần thế để đi xuất gia, cầu tìm chân lý. Đó là giây phút có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với hết thầy chúng sinh. Kể từ ngày Thái tử Tất Đạt Đà xuất gia, tìm ra chân lý và khai sáng ra đạo Phật, lớp lớp người vẫn tiếp tục noi gương ngài để xuất gia cầu đạo từ vua quan, vương tôn, công tử, quý tộc thời xưa cho đến những người có địa vị, danh vọng, học thức, tiền tài thời nay và tất cả các giai cấp khác trong xã hội, nhiều người sẵn sàng từ bỏ cuộc sống thế tục, dấn thân theo con đường thái tử đã đi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia cầu đạo là một sự kiện vô cùng to lớn trong lịch sử của nhân loại, bởi từ đó bậc toàn giác Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới xuất hiện trên thế gian, cảm hóa biết bao chúng sinh trở về đời sống hiền thiện, làm lợi ích cho mình và cho vô lượng chúng sinh. Trong đó không thể không kể đến tướng cướp Angulimala hay còn được gọi là tướng cướp vô não. Từ một tên tướng cướp tàn bạo đã xuất gia và trở thành một vị thánh tăng mang lại hạnh phúc cho muôn loài. Trên tinh thần tri ân của những người con Phật, được sự hứa khải trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư tăng chùa Ba Vàng, câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu lục hòa tổ chức chương trình đêm văn nghệ Đức Phật với sự xuất gia của tướng cướp nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia để cảm niệm về ân đức xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa. Chúng con kính mong trên sư phụ, chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng hướng tâm hoan hỷ chúc mừng cho chương trình được thành tựu viên mãn. Trong không khí hân hoan, ý nghĩa của chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính đảnh lễ và thành kính giới thiệu có sự quang lâm chứng sự của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng. Xin được chúng hãy dành một tràng phó tay thật lớn, thật giòn giã để thành kính tri ân và nhiệt liệt chào mừng. Bên cạnh đó, chúng con xin được thành kính giới thiệu có sự hiện diện của Chư Tôn Đức Tăng Ni Bổn Tự. Chúng con xin được cung kính đồng giới thiệu. Về phía câu lạc bộ Quốc vàng tập tu Lục Hòa, chúng con xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ, trưởng ban tổ chức chương trình. Xin đại chúng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để nhiệt liệt chào mừng. Và ngày hôm nay chúng con xin được nồng nhiệt chào mừng các Phật tử thuộc câu lạc bộ quốc Vàng Tập Tu Lục Hòa đang tu tập cấm túc tại chùa cùng đông đảo quý Phật tử đang theo dõi chương trình trực tuyến từ mọi miền đất nước các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Một lần nữa xin toàn thể đại chúng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để nhiệt liệt chào mừng. Chúng con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý Phật tử. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng con xin trân trọng kính mời Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tầm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa tiến lên sân khấu phát biểu khai mạc chương trình. Chúng con xin trân trọng kính mời.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 đã từ bi hứa khả cho chúng con tổ chức và hoan hỷ quang lâm chứng dự chương trình văn nghệ kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia hôm nay. Tâm chiếu hòn quán cũng xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe an lành tới quý đạo hữu cùng gia đình và các bạn. Kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng, Kính thưa quý đạo hữu và các bạn, Thái tử Tất Đạt Đa với lòng bi mẫn, thương xót chúng sinh được kết tinh từ vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo. Thái tử tuy ở nơi cung vàng điện ngọc, danh vị cao tột, nhưng vẫn thấy bất toàn. Thái tử đã quyết định từ bỏ vinh quang của vương vị khước từ mọi hạnh phúc giả tạm của ngũ dục bước ra khỏi quyền lực quyết chí xuất gia tìm con đường giải thoát cho chúng sinh vạn loại khỏi bể khổ trầm luân của vô minh chấp ngã đây cũng chính là cánh cửa đầu tiên mở ra lộ trình cứu khổ cho nhân loại của Thái tử Tất Đạt Đa mà sau này trở thành bậc toàn giác Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cũng từ Ngài, vô số chúng sinh lầm mê tà kiến bất thiện được tế độ, trở lên thiện lương giải thoát. Ví như tướng cướp Anguli Mala, một tướng cướp tàn bạo, giết hại đến 999 mạng người, cũng được Đức Phật tế độ cho xuất gia, trở thành vị thánh tăng A-la-hán mang lại hạnh phúc cho muôn loài. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ cùng chư Tôn Đức Tăng, nhờ có sự xuất gia vĩ đại của Thái tử Tất Đạt Đa mới hình thành lên tứ chúng và giáo pháp của Phật mới được lưu truyền cho đến tận mai sau để chúng sinh được ân hưởng phước lành. Nối tiếp con đường mà Đức Phật đã đi, Sư Phụ cùng Chư Tăng cũng đã từ bỏ hạnh phúc riêng, xuất gia công đức, khổ hạnh đầu đà để giữ gìn Phật Pháp lâu dài ở thế gian, làm chỗ dựa cho chúng sinh và chúng con. Kính bạch trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng, nhân kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa xuất gia, Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Phật tử chúng con được nương đức trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng mà được tổ chức đêm văn nghệ Đức Phật với sự xuất gia của tướng cướp. Qua chương trình này, chúng con cũng ngưỡng mong và cầu thỉnh trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng tiếp tục dìu dắt cho hàng Phật tử chúng con để chúng con được nuôi lớn lý tưởng thanh cao gieo những hạt giống xuất ra vào trong tâm của mình, khiến chúng con được lợi ích, an vui lâu dài. Chúng con nguyện cố gắng tinh tấn thực hành tất cả công hạnh Bồ Đề, cầu vô thượng chính đẳng giác vì lợi ích của mình, vì lợi ích của chúng sinh. Giờ này, chúng con thành tâm kính thỉnh trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng hoan hỷ chứng minh cho chúng con và cho phép chương trình văn nghệ của chúng con được chính thức bắt đầu. Chúng con xin kính chúc chân sư phụ, kính chúc chư tôn thiền đức, phúc trí nhị nghiêm, Phật đạo viên thành, kính chúc toàn thể quý đạo hữu luôn tinh tấn và an lạc Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin trân trọng cảm ơn Phật tử Phạm Thị Yến với bài phát biểu khai mạc rất ý nghĩa vừa rồi và xin kính mời cô hồi tọa. Đức Phật là đứng cha lành khắp ba cõi, là bậc thầy được cả trời người tôn kính. Đức Phật thành đạo đã mở ra con đường cứu khổ cho chúng sinh, mang giáo pháp giải thoát hàng truyền khắp muôn nơi. Đức Thế Tôn với tâm từ bi vô lượng, người đã đưa những người từ nơi tăm tối tìm về với ánh sáng một cách kỳ diệu chưa từng có trên thế gian. Trong cuộc đời hành đạo của Đức Phật, một trong những câu chuyện sinh động nhất được nhiều người biết đến đó là chuyện Đức Phật cảm hóa tướng cướp Angulimala hay còn được gọi là tướng cướp vô não. Và để hiểu rõ hơn về câu chuyện đặc biệt này, chúng con xin kính thỉnh trên sư phụ, chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Phật tử cùng trở về sự Ấn cách đây hơn 2.600 năm qua vở hoạt kịch Đức Phật với sự xuất gia của tướng cướp. Thưa Đại Thần Thưa Đại Thần Hôm nay tôi đến đây để thưa với Ngài về chuyện của Ahimsaka Saka. Con trai ta có vấn đề dữ Dạ không thưa Ngài Saka có mong muốn trở thành một bậc thầy Bà La Môn thông đạt Làm lễ tế tự cho tất cả chúng sinh trong châu Diêm Phù Đề này Thông dụng đến các Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên Cho nên Tôi không còn kiến thức nào để dạy cho cậu ấy nữa. Ahimsaka quả là có tài năng và trí tuệ vượt bậc. Luôn làm tròn mọi lễ nghi phép tắc mà tôi đã biết. Cho nên đến nay, tôi nghĩ cần tìm cho cậu ấy một nơi để học. Sau này, trở thành một bậc thầy bà la môn xuất chúng, phụ giúp các công việc tế tự lễ nghi cho nhà vua và mang lại lợi ích cho muôn dân. Vậy theo ông, con trai ta nên đến đâu để học? Con trai ta vốn có đầy đủ các đức tính tốt, từ nhỏ đã ngoan ngoãn ham học. Ta mong muốn con trai ta sẽ trở thành người đứng đầu trong giáo phái Bà La Môn. Thưa ngài, tôi biết ở thành phố Takasila có một thầy Bà La Môn kiến thức rất uyên thâm vượt bậc. Đã có rất nhiều người tìm đến để học ở nơi thầy ấy và đều trở thành những người hiền triết, uyên thâm, làm lợi ích cho đất nước ạ. Được, vậy hãy thu xếp để đưa Ahimsaka đến đó. đã được nghe kể về tài năng và đức hạnh của Ahim Saka từ rất lâu. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được cậu học trò này. Con trai tôi còn nhiều điều thiếu sót, mong thầy chỉ giáo nhiều hơn. Xin ngài hãy yên tâm, tôi sẽ có thể chỉ bảo cho Ahim Saka trở thành một bà la môn xuất chúng. Tôi nghĩ rằng nếu như Ahim Saka vâng lời và chăm chỉ những lời dạy bảo của tôi thì chẳng mấy chốc cậu bé này còn có thể giữ nhiều trọng trách lớn đứng đầu trong đạo Bà La Môn và là người cố vấn tôn giáo cho nước cô sa la này, là người đem lại nhiều hạnh phúc cho cõi châu Diêm Phù Đề. Đây là chút tấm lòng của tôi, mong thầy nhận cho. Lần này xa nhà, con phải một mực vâng lời thầy, siêng năng học hành, tìm cầu chân lý con nhé. Xin cha mẹ hãy yên tâm và giữ gìn sức khỏe. Khi nào học xong, con sẽ trở về thăm gia đình ạ. À? Con trai tôi nhờ cả vào thầy. Vậy là từ hôm nay con đã trở thành học trò của ta Con hãy yên tâm ở nhà ta học Ta sẽ có thể bồi dưỡng cho con trở thành một bậc xuất chúng hơn người Tạ ơn sư phụ ạ Đây là... À, đây chính là học trò mới của ta Tên là Ahimsaka Là con trai của quân sư bên cạnh vua Pasenadi Còn đây chính là vợ của ta Con chào sư mẫu ạ Thôi, bây giờ ta sẽ dẫn con vào trong nhà để chuẩn bị và sắp xếp đồ đạc cho con. Ơ kìa, nàng Dạ, sư mẫu ạ. À. Chàng không cần phải gọi ta như thế. Ta với chàng hơn kém nhau chẳng đáng là bao. Mà nhìn ta cũng có thể sánh được với chàng. Như thế thật không phải phép. Xin người nhận lễ cho con ạ. Chàng đừng gọi ta là sư mẫu Ta đâu muốn làm vợ của lão già đó đâu Chẳng lẽ chàng không nhận ra tâm ý của ta hay sao Ta không muốn làm sư mẫu của chàng Xin người giữ lễ cho ạ Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy Trái tim ta vỡ tung vì chàng ta xưa nay vốn được nhiều người mơ tưởng đến. Vậy mà chàng dám từ chối ta ư? <clears throat> Chết rồi, chuyện hôm nay nếu hắn nói với lão già ấy thì chẳng phải ta sẽ mang nỗi nhục này cả đời hay sao? Không được, ta nhất định phải đi trước hắn một bước. Nàng ơi! <laughs> Nàng có chuyện gì vậy Thiếp Thiếp Thiếp đứng đây đợi chàng Thì gặp học trò Ahimsaka của chàng Hắn Hắn Hắn lao vào thiếp Thiếp phải chống cự lại mãi Nàng nói thật đó chứ Ahim Saka vốn là cậu học trò ngoan ngoãn Đức hạnh Tại sao lại có thể làm việc ấy được Vậy chẳng không tin thiếp ư Một vài lần Ahim Saka nhìn thiếp với ánh mắt không bình thường Hôm nay Hôm nay chàng vắng nhà Hắn Hắn Hắn dở trò với thiếp Hắn còn nói hắn sẽ giết chàng để có được thiếp Ahimsaka là người học trò ta hết mực yêu thương Vậy mà sau lưng ta lại dám làm trò bại hoại như vậy à Kẻ có tài trí khác thường như Ahimsaka Nếu muốn ám hại ta thì ta không biết đâu mà đề phòng cho được Cách tốt nhất là phải tìm cách hạ thủ y trước nếu tự tay đầu độc hoặc giết chết y Thì bọn học trò sẽ biết Và như vậy Vua chúa Bà là môn quý tộc cũng sẽ biết Rồi tiếng tăm xấu ác lan truyền ra nhiều quốc độ Rằng thầy mà giết học trò thì còn đâu là uy tín của ta nữa Khi mà thiên hạ đã mất đức tin ở nơi ta Họ sẽ không còn gửi con cháu đến đây học nữa Theo đó Danh vọng ta cũng mất mà lợi lộc cũng tiêu vong Vậy bây giờ Ta sẽ phải dùng mưu để giết Ahimsaka Giết Ahimsaka mà không phải tự ta ra tay Ấy mới là thượng sách Ta đã để nàng phải chịu nhiều ấm mức rồi Bây giờ nàng hãy đi vào trong nhà Việc này hãy để ta giải quyết Dạ, thưa sư phụ, người cho gọi con ạ. Nào, Ahimsaka, con hãy lại đây. Con theo thầy học đạo đã khá lâu. Lòng cương trực và ý chí cầu tiến của con khiến thầy rất đẹp lòng. Chính vì vậy, thầy nhất định sẽ chọn con làm người kế thừa tông môn. Tạ ơn sư phụ đã tin tưởng con ạ. Môn phái của ta có một bí pháp vô cùng tuyệt diệu Bí pháp này chỉ được truyền trao cho những người có căn cơ siêu việt. Nhưng trước khi muốn thụ huấn bí pháp, con phải tuyệt đối thanh tịnh vô nhiễm. Những ác nghiệp của con trong quá khứ phải được rửa sạch bằng máu người, thay vì máu cừu dê như bọn phàm phu tục tử. Vậy bây giờ, con hãy khởi hành vào một khu rừng để bắt đầu cuộc sám hối. Nhưng con nên nhớ, con sẽ chỉ trở về gặp lại ta khi con đã giết chết đủ một nghìn người. Con sinh ra và lớn lên trong dòng dõi bà La Môn cao quý. Việc giết người là không thể thưa thầy. Ta biết con không thể làm được mà. Ta biết con còn bị thiết định bởi những nền giáo dục đạo đức truyền thống nên con sẽ chẳng thể nào học được cái gì cho thật đến nơi đến chốn. Nhất là môn học xuất phàm. Thôi, con đi đi, thầy cũng không ép. Và chăng sau này con cũng chỉ học được những gì rất tầm thường của một kẻ phàm nhân. Còn những việc hô phong hoán vũ, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, giữa thông nhân sự để sau này trở thành một nhà lãnh đạo tài ba, xuất chúng. Khả dĩ đem đến nhiều hạnh phúc cho cõi châu Diêm Phủ Đề này, thì hãy để người khác vậy. Khi ta ra đi, cha mẹ ân cần đưa tiễn, dặn bảo là phải học hành cho đến nơi đến chốn. Phải biết hy sinh cái vị kỳ để nghĩ đến lợi ích cho nhiều người – phải trở thành một người học trò xuất chúng, lỗi lạc. Nếu ta không học được môn học bí truyền này, thì ta chỉ là kẻ học trò tầm thường, phụ lòng kỳ vọng của cha mẹ hay sao? Ta phải vì cha mẹ, vì sự lợi ích cho nhiều người. Thưa Thầy, Chí còn đã quyết con nhất định sẽ cố gắng để giúp cho chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề này Tốt lắm Vậy là ta đã có người kế nhiệm Và ta hy vọng Con còn có thể thành công hơn ta Nhưng ta đang có một nỗi lo Ta lo các bạn của con sẽ ganh ghét Đố kỵ mà sinh tâm ác hại con Vậy cho nên trước lớp học ngày mai Con phải giả vờ xin phép ta về thăm bố mẹ bị bệnh Để việc làm bí mật này của con tuyệt đối không ai biết Không ai hay Nhưng con vẫn nên nhớ Là chỉ khi nào con giết đủ một nghìn người Thì hãy quay trở lại gặp ta Cũng vào lúc đêm khuya Nhưng môn học này không được để cho người thứ ba được biết Vâng, thưa sư phụ, của cha mẹ vì sự lợi ích cho toàn thể châu Diêm Phù Đề này. Thời gian sâu khi giết người đã thành thói quen, Ahimsaka thấy mình như một cỗ máy. Giết người mà không khởi lên một ý nghĩ nào cả. Giết một người, chàng cắt một ngón tay để làm chứng, xong lại phơi khô rồi mang vào cổ. Từ đó chàng có biệt danh là Angulimala, có nghĩa là kẻ cướp giết người, cắt đầu ngón tay sau thành vòng đeo ở cổ. Từ cốc Agolima là đến rồi đó, Đức Thế Tôn nhập Đại Bi Định, sau khi quan sát chúng sinh hữu duyên nào tế độ, Ngài đã nhìn thấy Angulimala. Ngài biết Angulimala chỉ cần nghe xong vài câu thuyết ngôn, ông ta sẽ có thể phát sinh đức tin trong sạch, từ bỏ mọi hành động tội lỗi, về sau sẽ chứng đắc thánh đạo quả A-la-hán cùng với thắng trí. Và Đức Thế Tôn đã tế độ cho Angulimala. Mala. Thần suối, ông đã nghe tin gì chưa? Ta nghe chư thiên loan báo tin mừng. Hôm nay tướng cướp Avulimala sẽ được Đức Thế Tôn cứu độ. Là thật sao? Tạ ơn Đức Thế Tôn. Chúng ta ở đây cũng lâu lắm rồi. Dân chúng điêu linh mà chúng ta không thể làm gì được. Đức Thế Tôn, bậc đại oai lực, đến chết phục tên tướng cướp. Quả là không còn chuyện gì vui bằng. <laughs> chúng ta oai lực còn nhỏ không thể bảo vệ dân chúng bây giờ chỉ có thể mong chờ vào đức thế tôn mà thôi hãy chờ xem dân chúng sắp hết khổ đất nước lại bình yên trở lại rồi <laughs> thật là mong chờ <laughs> suốt ba ngày nay ta không thấy được một bóng người vòng tràng hoa sâu ngón tay người nơi cổ ta Đến nay đã được 999 ngón rồi Vậy là chỉ cần một người nữa là đủ số Ta vẫn nôn nóng hoàn thành cho xong việc này Để được học môn học bí truyền Suốt bao ngày tháng qua Bàn tay ta đã tắm nhuộm quá nhiều máu Đấy là sự hy sinh quá lớn Nhưng nếu không có sự hy sinh này Thì làm sao ta có thể học được môn học bí truyền đây Ahimsaka con ơi Ahimsaka con ơi Kia chẳng phải là mẹ ta sao Đúng rồi Ahimsaka Mẹ ta sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống Để cho ta đạt được ước nguyện Ahimsaka Ta con chỉ cần giết mẹ Là có thể đủ một ngàn ngón tay rồi <laughs> Vậy là đã có người thay thế Ta sẽ giết người này Thay vì phải giết mẹ mình Chào ôi, Đức Thế Tôn bước đi chậm rãi, khoan thai như một vị thành khất. Nhưng đằng sau tướng cướp Agulimala chạy đuổi theo hết sức lực mà vẫn không bắt kịp quả là chuyện lạ chưa từng có bao giờ ta nghe trước đây dầu voi ngựa nai hay xe ngựa, agulimala đều có thể đuổi bắt được thế mà bây giờ không thể đuổi theo được bước chân chậm rãi của đức thế tôn đức thế tôn quả là bậc xuất chúng phi thường dù ngài đã ngồi ở đó mà agulimala chạy mãi vẫn không tới thôi chúng ta hãy lui vào trong để xem đức thế tôn sẽ giáo hóa tên cướp như thế nào Vị sa môn này là ai mà lại có sức mạnh kỳ diệu như vậy? Ta đã huy động toàn bộ sức lực, nhưng lúc nào bóng của vị sa môn này vẫn luôn trước mặt ta một khoảng cách cố định. Này ông sa môn kia, sao ta gọi ông đang đi mà ông không chịu dừng lại? Này Angulimala, Như Lai đã dừng lại lâu rồi. Chính con mới là người chưa chịu dừng lại <laughs> Nơi nơi thiên hạ vẫn thường đồn rằng Những sa môn thường hay nói lời chân thật Lời nói không bao giờ đi ngược lại với hành động Nhưng tại sao Khi ta gọi ông đang đi Thì ông nói rằng ông đã dừng lại Còn ta là người đã dừng lại Ông lại nói rằng ta không chịu dừng Này Angulimala Quả vậy, Như Lai là người đã dừng lại lâu rồi. Như Lai đã dừng lại đau, dừng lại trường, dừng lại và từ bỏ tất cả mọi sự giết hại đối với chúng sanh, dừng lại con đường tội ác. Còn con, chính con mới là người chưa chịu dừng đau trường, chưa chịu dừng lại sự sát hại chúng sanh, chưa chịu dừng lại con đường tội ác Ta đã lún quá sâu vào tội lỗi, giết quá nhiều người. Nhưng điều ta nhìn thấy duy nhất là sự sợ hãi, đau khổ của con người. Đây không phải là con đường để lấy bí quyết hạnh phúc cho số đông, mà là con đường tội ác. Này, này chính là Đức Phật Thích Ca đang truyền đạo giải thoát khắp nơi ư? Đúng vậy. Kính lạy Đức Thế Tôn, con đã nhận ra tội của mình rồi. Ngài đã đích thân ngự đến khu rừng này vì hạnh phúc an vui lâu dài cho chính con. Ngài đã giúp con thoát ra khỏi u mê tâm tối của ngu si và ác nghiệp. Con nguyện từ nay từ bỏ vĩnh viễn đau trượng, từ bỏ vĩnh viễn bàn tay với máu sát hại chúng sanh này. Xin Ngài hãy minh chứng cho sự sám hối chân thật này của con. Xin Thế Tôn hãy cho con được xuất gia, được phụng hành theo đạo từ bi của Ngài. Lần thầy, lần thầy. Thật là hy hữu thầy Chúng con sống ở đây lâu năm, có oai lực nhưng không thể cứu giúp dân chúng thoát khỏi tướng cướp Angulimala. Này vị ấy đã được Đức Thế Tôn tế độ, trở thành một vị sa môn trong tăng đoàn, thật là hạnh phúc cho chúng nhân. Chúng con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn. Upasena đi đường xa vất vả tới gặp Đức Thế Tôn có việc gì không ạ? Thưa Tôn giả, hôm nay con dẫn quân ra khỏi thành vì có chiến sự. Nhân tiện qua đây, con muốn vào hỏi thăm vấn an sức khỏe của Đức Thế Tôn ạ. Vậy xin mời Đại Vương hãy cùng theo tôi vào trong. bạch Đức Thế Tôn, Ngài vẫn khỏe chứ ạ? Ta vẫn khỏe. Hôm nay đại vương Giang Lao vất vả, cầm quân xuất chinh, ắt là có vị vua láng giềng nào khiêu chiến đấy chăng? Dạ không, Bạch Đức Thế Tôn. Chả là trong nước đang có một tên tướng cướp rất hung ác, khủng khiếp, giết người tàn bạo Hắn đã ra tay giết hàng trăm mạng người, không coi pháp luật nước Cô Sa La ra gì. Hiện giờ, dân chúng nước Cô Sa La chúng con đang sống trong lo âu, sợ hãi vì tên tướng cướp đó mà các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Con cũng đã hội chiều và hỏi ý kiến bá quan. Ai cũng đồng ý mang quân diệt cướp, nhưng không ai tình nguyện dám dẫn đoàn. Vì uy danh về võ nghệ của tên tướng cướp khiến mọi người đều phải khiếp sợ. Chính vì thế, hôm nay con tự mình dẫn quân truy bắt tên cướp ạ. Này đại vương, kẻ tàn hại xấu xa ác độc hung dữ thì đại vương giết. Điều ấy là theo pháp luật của nhà nước. Như lại không xen dự vào đấy được. Nhưng nếu bây giờ, kẻ ấy đã trở nên hiền thiện, tốt đẹp, vô hại, cạo bỏ râu tóc, mặc y cà sa, xuất gia làm thầy tỳ kheo, từ bỏ ác độc, hung dữ, sống đời phạm hạnh thiên liêng, giới đức trong sạch, thì đại vương đối xử với vị tỳ khưu ấy như thế nào? Kính bạch Đức Thế Tôn, đối với vị tỳ kheo ấy, con sẽ cung kính, đành lễ, mời vào chỗ ngồi cao quý và sẵn sàng hộ độ bốn món vật dụng thường xuyên cho ngài ấy bất cứ lúc nào. Này đại vương, bản chất của Angulimala vốn là người thiện lương, tài giỏi, trung trực, thiết tha cầu đạo nhưng vì gặp thầy tà dẫn đường nên dẫn đến sự việc như ngày hôm nay. Cũng như những kẻ cuồng đạo, khi gặp tư tưởng tà sẽ trở nên độc ác. Nhưng trong khi làm ác, nếu họ gặp được chánh đạo và giác ngộ thì sẽ trở thành người thiện, làm lợi ích và hạnh phúc cho số đông. Tỳ kheo Angulimala đang đứng kia, đang sống đời hướng thiện và hướng thượng vô cùng cao đẹp. Thưa tôn giả, Ngài chính là Agulimala phải chăng? Phải, Tâu Đại Vương một điều phi thường chưa từng có trên thế gian Bạch Đức Thế Tôn. Chỉ có Ngài mới có thể tế độ được người mà thế gian không ai có thể tế độ được. Chỉ có Ngài mới có thể làm vắng lặng phiền não nơi người mà trên thế gian không ai có thể làm cho vắng lặng phiền não được. Với tâm đại bi, Đức Thế Tôn đã cứu giúp những người từ nơi tối tăm nhất tìm về với ánh sáng một cách kỳ diệu Việc làm phi thường của Ngài khiến con phải tự suy nghĩ. Với quyền lực, với vũ khí, có cách nào ta bắt buộc người khác cải tà quy chính được chăng? Câu hỏi ấy đã kết dính trong đầu con, này đã được Đức Thế Tôn tháo gỡ. Con xin tri ân vô thượng Đức Thế Tôn. Xảy ra chuyện gì vậy Dạ thưa tôn giả Người phụ nữ này đã đến thời lâm bồn Nhưng vẫn chưa sinh được con Xung quanh đây lại không có thầy thuốc nào cả Tôi e Hai mẹ con sẽ không qua nổi mất Bạch Đức Thế Tôn Con vừa gặp một người phụ nữ đến ngày lâm bồn Nhưng khó sinh nên đang chịu đau đớn quằn quại giữa đường. Xin Đức Thế Tôn hãy chỉ cho con cách làm sao có thể khiến người phụ nữ ấy được an toàn. Này Angulimala, con hãy đi đến chỗ người đàn bà ấy phát nguyện bằng lời chân thực rằng Từ khi tôi sinh ra, biết mình không có tự ý sát hại chúng sanh. Do lời chân thực này, xin cho cô xin đứa con dễ dàng và hài nhi của cô cũng được an toàn. Bạch Đức Thế Tôn, nếu thế là con đã tự nói dối. Bởi trước đây con đã sát hại rất nhiều chúng sanh ạ. À. Này Angulimala, từ khi sinh ra, tức là kể từ ngày con được sinh ra trong dòng dõi giáo pháp thánh tộc. Dạ vâng, Tạ ơn Đức Thế Tôn ạ. À. Từ khi tôi sinh ra, biết mình không có tự ý sát hại chúng sanh. Mong với sự thật này, xin cho cô sinh đứa con được dễ dàng và hài nhi của cô cũng được an toàn. Về sau, tôn giả Angulimala nỗ lực tu tập, chứng ngộ tứ thánh đế, đắc quả A-la-hán bằng trí tuệ siêu thế. Quả thật, sự xuất gia trong giáo đoàn của Đức Phật là sự xuất gia cao quý, mang lại hạnh phúc bình an cho muôn loài chúng sinh. chung tận nghĩa còn chim muông muôn thu vắng bóng quan quân nhân dân khiếp sợ Antuli mơ lo khắp phái thầy ta đọc điều ác nhân thần cầu chân lý thật là si loạn Antuli mơ lo Antuli mơ lo tôn thơ thầy ta giết hại ngàn dân tầm chân lý làm điều xin ngon ăn vui mà ngon bậc đại chỉ đức thích ca mâu ni quan sát tinh quý tôn thầy cầu đạo của Angulimala đại từ bi thích ca mâu ni triệt hóa thân tâm an vu li ma la xuất gia thánh đạo đắc thành là hàn an vu li ma la an vu li ma la xuất gia thánh đạo thành bậc là hàn thương xót chung sinh đức phật thích ca xuất gia cho tướng cướp thành bậc đại thiện la mà angulimala xuất gia công đức xuất gia tuyệt vời làm lợi nhân thiên xuất gia xuất gia làm đệ tử đấng thích ca mâu ni phật của chúng ta ngày hôm nay một không gian, màu sắc và hơi thở của đất nước Ấn Độ cổ xưa cũng như tái hiện một câu chuyện ý nghĩa có thật từ thời Đức Phật còn tại thế. Ban tổ chức chúng con cũng xin cảm ơn tỷ kheo giới Đức, bút hiệu là Minh Đức Triều Tâm Ảnh đã biên soạn cuốn sách Một cuộc đời, một vầng nhật nguyệt để chúng con có chất liệu xây dựng vở hoạt kịch này. Vở hoạt kịch đã thể hiện rất rõ tâm tử bi, thương cảm của Đức Thế Tôn với một người vì tà kiến mà đi lạc vào con đường tội lỗi Bản chất của Agoli Mala vốn là người lương thiện, tài giỏi, trung thực, thiết tha cầu đạo, nhưng vì gặp thầy tà dẫn đường nên dẫn đến sự việc như ngày hôm nay. Cũng như những kẻ cuồng đạo, khi gặp tư tưởng tà sẽ trở nên độc ác, nhưng khi làm ác, nếu họ gặp được chính đạo và giác ngộ thì sẽ trở thành người thiện, làm lợi ích và hạnh phúc cho số đông. Quả thật, sự xuất gia trong giáo đoàn của Đức Phật là một sự xuất gia cao quý, mang lại hạnh phúc bình an cho muôn loài chúng sinh. Một lần nữa, xin đại chúng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng tùy hỉ và tán thán cho màn hoàn kịch vô cùng đặc sắc và ý nghĩa vừa rồi. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, kính bạch chi Tôn Thiền Đức. Sư Phụ đã từng chỉ dạy chúng đệ tử rằng, sự ra đi của Thái tử Tất Đạt Đa là một sự ra đi vĩ đại, phải là một tâm hồn rất lớn lao, nghĩ đến mọi người, thì mới làm được điều đó. Nếu thái tử chỉ nghĩ đến vợ con, nghĩ đến ngai vàng thì làm sao ra đi được. Nhất khoát trong tâm thái tử phải ôm ấp một hoài bão vì tất cả mọi người, vì tất cả chúng sinh muốn làm cho tất cả tỉnh thức. Với tư tưởng thanh cao nên thái tử đủ dũng khí để dứt bỏ tất cả. Bên dòng Anoma, ngài xuống ngựa, dùng gươm cắt tóc, cởi bỏ hoàng bào, từ đây quyết chí xuất gia, nguyện làm ngọn đuốc, soi đường cho chúng sinh.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 tất cả chúng ta đã được theo dõi các chương trình rất là đặc sắc do câu lạc bộ tổ chức và các bạn trẻ trong câu lạc bộ tuổi trẻ chùa Ba Vàng. Phải nói là những tiết mục hết sức là đặc sắc. Các ca sĩ, diễn viên đã nhiệt tình thể hiện để cúng dường đại chúng kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia. Có thể nói rằng sự xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa là một sự từ bỏ vĩ đại. Chúng ta thấy đó, một người sống trong nhung lụa của Hoàng Cung và với tất cả những cái dục lạc, sung mãn và quyền lực là tối cao. Nếu không phải là tâm nguyện, trí nguyện cùng bậc xuất trần thì không dễ gì mấy ai dứt bỏ được cái quyến rũ của dục lạc nhất là cái vương vị và làm vua của một quốc gia thế nhưng thái tử tất đạt đa với tâm nguyện bồ đề từ xa xưa và muốn đi tìm chân lý tìm ra con đường để cứu khổ cho chúng sinh. Khi thấy rõ thế giới này, tất cả đều chỉ là sự vô thường, biến hoại. Thấy được thế giới này, chúng sinh đều chịu khổ đau. Cho nên Ngài đã thức tỉnh và muốn đi tìm cho ra sự thật, thấy được chân lý và để mà đem chân lý đến với mọi người, muốn cho mọi người và muôn loài thoát khổ. Chính vì thế mà Thái tử đã có đầy đủ cái hùng tâm để mà dứt bỏ cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con yêu à, để ra đi tìm chân lý. Cho nên cái sự ra đi này chúng ta phải nói là một sự ra đi, một sự từ giã vĩ đại. Wow. Vâng. Không phải là Thái tử không có tình yêu thương đối với cha mẹ, đối với vợ con, vào với quyến thuộc. Thế nhưng cái tình thương của Ngài bây giờ nó rộng lớn hơn, vào nó bao trùm tất cả, với tất cả muôn loài chúng sinh. Đó. đó. Ngài ra đi là ra đi với cái tình thương như vậy và muốn tìm ra cái phương cách nào để cứu khổ cho chúng sinh, cho chúng sinh được thoát khổ, thoát cái khổ sinh tử luân hồi này. Đó, với cái hùng tâm như vậy mới nâng bước chân của Thái tử vào từ giã cung thành Điện Ngọc để ra đi. Đó, thì cái ý nghĩa của cái sự xuất gia của Đức Phật thật sự là vô cùng là to lớn. và Nếu Thái tử không đi xuất gia mà sống ở hoàng cung thì cũng chỉ là một vị vua bình thường thôi. Cùng lắm là một vị vua chuyển luân thánh vương, rồi cũng tiếp tục à, luân hồi đọa lạc. À, kính thưa đại chúng, kể cả bản thân chúng ta, chưa biết chừng trong chúng ta đây cũng có rất nhiều người từ vô lượng kiếp trước đã từng có thể là chuyển luân thánh vương và trong cái dòng luân hồi vô tận chúng ta chưa thể biết được và cũng có những người đã từng làm chuyển luân thánh vương từng làm phạm thiên rồi đó chứ không phải là không làm vua thì chắc rất nhiều người cũng đã từng làm vua mà là nam là nữ trong cõi luân hồi này là chúng sinh trong các cõi có hết đó. đó thế cho nên nếu mà ngài không đi xuất gia thì ở à, hoàng cung cũng chỉ là một vị vua như những vị vua khác mà thế nhưng mà sự kiện ngài đi xuất gia trí nguyện của Ngài vào với một cái mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại và tất cả chúng sinh, chư thiên muôn loài, nhân loại. Cái trí nguyện ấy hết sức là to lớn và nó đủ sức mạnh để cho Ngài dứt bỏ tất cả và ra đi. Cho nên chúng ta hết sức tri ân cái sự hy sinh, sự từ bỏ vĩ đại của Ngài. Nhưng hôm nay, câu lạc bộ Cúc Vàng cùng tất cả câu lạc bộ tuổi trẻ chùa Ba Vàng, các nghệ sĩ, ca sĩ đã thể hiện những tiết mục hết sức đặc sắc. Và đặc biệt nhất trong cái chương trình đêm hôm nay là chúng ta được xem một vở kịch ngắn về sự xuất gia của tướng cướp Agulimala. Wow. Câu chuyện về tướng cướp Agulimala cũng là một câu chuyện hết sức đặc biệt trong lịch sử Phật giáo. Và wow câu chuyện này đã nói lên cái gì? À, nói lên thứ nhất ý là gì? Phật Pháp đúng là phổ độ tất cả chúng sinh, không phân biệt à, giai cấp, không phân biệt sang hèn. Cho chúng ta thấy vào trong biển Phật Pháp, chúng sinh có đủ tất cả các giai tầng vào. Vua chúa cũng có, hoàng hậu, công chúa cũng có, những người đó đi xuất gia. Và như là vua Phất Sa đi xuất gia. Và rồi vương tôn công tử đi xuất gia rất nhiều đó thế rồi đến các vị quan lại tướng quân đi tu rất nhiều và thế rồi đến những cái hạng cùng đinh trong xã hội vào như là Upali vào là anh thợ hốt phân thợ hốt tóc trong triều cũng đi xuất gia rồi dâm nữ vào à, Ambamali cũng đi xuất gia rất rất là nhiều Đức Phật Giáo pháp của Phật là không phân biệt, là bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, đều có tính chất cứu độ hết. Đó, thì chúng ta thấy, thì hôm nay, cái vở kịch hôm nay, á, à, các à, bạn trẻ đã diễn xuất hết sức là tuyệt vời để chúng ta thấy được. Thứ nhất là cái ừ, giáo pháp của Đức Thế Tôn là bình đẳng với tất cả, cứu độ tất cả chúng sinh không phân biệt. Và Đức Phật xuất hiện ở thế gian này là để cứu chúng sinh đem ánh sáng đến cho chúng sinh vào mở mắt cho chúng sinh để thấy được con đường chân thật ra khỏi cái đêm đen à, mù tối để mà thấy rõ con đường đi của mình đi đến ánh sáng đi đến chân lý đi đến sự giác ngộ giải thoát đấy là cái điều thứ nhất mà chúng ta mới thấy rằng đến với biển phật pháp thì tất cả đều hòa đồng vào dù là anh ở giai tầng nào khi đã vào trong biển Phật Pháp thì đều là hòa đồng cùng thực hiện giáo lý ấy, giới luật ấy. Cho nên mới có câu rằng là gì? Mỗi người, mỗi nước, mỗi non mà vào trong nhà Phật là con một nhà. Đấy, thế thì ở đây chúng ta thấy tướng cướp Agulimana là một tên tướng cướp khét tiếng mà đến à, triều đình cũng phải khiếp sợ. Vua Ba Tư Nặc đã nhiều lần tổ chức cho đi mà để mà bắt mà không bắt được đó và dân chúng thì hết sức sợ hãi gọi là một tướng cướp một kẻ giết người sát nhân khủng khiếp nếu trong trong chuyện là đã giết đến 999 người rồi đó. và bây giờ còn tìm một người nữa đủ một nghìn người để về báo công với ông thầy của mình Agulumela đấy báo công thầy của mình để được ông thầy ông ấy truyền cho một cái bí pháp cuối cùng vì một cái ông thầy hết sức là là là độc ác Đó. thế thì ở đây á, chúng ta mới thấy đức phật giáo pháp của đức phật đã thật là nhiệm màu chuyển hóa một con người cực ác như Agolimila, vào gọi là bàn tay đẫm máu không có cái sợ chuyển hóa một con người như thế không phải dễ gì pháp luật của vua wow, rồi tất cả những cái phương tiện của quốc gia không thể xử lý được con người này không chuyển hóa được nhưng đức phật và giáo pháp của ngài đã chuyển hóa được con người này buông đao và trở thành một người hiền thiện trở thành một vị xuất gia và trở thành một vị thánh nhân thì chúng ta mới thấy đấy cái là cái sự mầu nhiệm của Phật pháp đó rất là đặc biệt không dễ gì cho nên qua cái vở kịch hôm nay đại chúng thấy đấy, à, khi vua Ba Tư Nặc đến thăm Phật thì chính vua Ba Tư Nặc gặp Agulimala và lúc ấy đã được Đức Phật tế độ cho xuất gia rồi. Đó. Và vua Ba Tư Nặc đã vô cùng ngạc nhiên, và kinh hãi đấy khi Đức Phật nói là Agulimala đã xuất gia. Đấy, nhưng mà vua Ba Tư Nặc khi biết Agulimala đã phục thiện và trở thành một con người tu tập thì vua Ba Tư Nạc cũng sẵn sàng đảnh lễ. Đó, cái, cái đấy là điều mà chúng ta thấy hết sức là, là quý. Bậc vua ngày xưa nhưng mà rất cung kính những con người hướng đến sự tu tập, hướng đến sự hoàn thiện. Và dù trước đó cái lý lịch người đó có là rất là tệ, nhưng khi con người ta hoàn lương, người ta hướng thiện và người ta hướng tới cái sự cao thượng thì con người đó là cao quý. Giống như bông hoa, nụ hoa sen lúc còn ở trong bùn nhưng khi đã ra khỏi bùn, vươn lên khỏi mặt nước và nở hoa thì đều tỏa hương thơm tinh khiết, thơm mát cho tất cả mọi người, đều cao quý cả. Đó thì hôm nay á, trong cái à, chương trình lễ kỷ niệm mừng ngày à, Đức Phật xuất gia, ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia với cái chương trình của câu lạc bộ với vở kịch hôm nay hết sức là đặc sắc mà chúng ta thấy được con đường xuất gia là con đường cao quý con đường xuất gia là con đường đi đến chân hạnh phúc và chúng ta mới thấy cuộc sống tại gia thực sự nó đầy dẫy cạm bẫy đầy dẫy những sự nguy hiểm đối với một chúng sinh đấy Agulimala chúng ta thấy không ở trong lớp và đã bị người vợ của chính người thầy của mình và mà đem cái tâm ái nhiễm rồi không được thỏa mãn thì bà ta đã ác hại đối với người học trò này và, và với cái tâm cái dã tâm ác độc đến như vậy đó chúng ta thấy cho nên phải nói cuộc đời đức phật dạy bản chất của cuộc đời này của thế gian này là đau khổ duy chỉ có phật pháp mới có thể cứu khổ được chúng sinh và con đường xuất gia chân chính thực sự là con đường đi ra khỏi biển khổ này và đó là cái ý nghĩa mà cái vở kịch hôm nay muốn à, truyền thông đến tất cả đại chúng thì à, sư phụ hết sức là tán thán chương trình của câu lạc bộ của các bạn trẻ đã có một cái chương trình hết sức là đặc sắc. À, xin à, à, cảm ơn tất cả các con và chúc mà cho tất cả các, các à, nghệ sĩ và tất cả mọi người tham gia chương trình hôm nay, các diễn viên, các uh, nhạc sĩ, nhạc công đều uh, một lòng mà hướng về Tam Bảo, uh, có được nhiều những cái chương trình đặc sắc hơn nữa để chúng ta à, tri ân Đức Phật và gieo rộng cái hạt giống Bồ Đề đến với nhiều người, mọi người hướng về Phật Pháp, hướng tâm đến cái việc tu tập. Đó chính là cái việc lợi ích cho mình và lợi ích cho người. Thì một lần nữa, Thầy xin à, chúc tất cả mọi người được nhiều sức khỏe, an vui và tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma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 Chúng con xin nguyện lấy đó làm hành trang để chăm chỉ tiến tu, loại trừ những tâm bất thiện, vun trồng những hạt giống xuất ra đâm chồi lẩy lộc trong tâm mình. Chúng con thành kính tri ân sư phụ đã từ bi ban bố cho chúng con những lời đạo từ quý báu. Chúng con xin ghi nhớ và thực hành theo lời dạy của sư phụ để xứng đáng là người đệ tử của Đức Từ Phụ Thích Ca. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, đã hơn 2.600 năm trôi qua, nhưng giáo pháp của Đức Thế Tôn vẫn là nguồn cứu độ muôn vàn chúng sinh thoát khỏi biển khổ trầm luân. Nếu như năm xưa không có sự hy sinh cái tình nhỏ hẹp để hướng đến tình thương cao cả, rộng lớn hơn của Thái tử Tất Đạt Đa, thì chúng ta sẽ chẳng thể có giáo pháp như ngày hôm nay. Sự từ bỏ của Ngài đúng thật là một sự từ bỏ vĩ đại. Nói sự ra đi của Thái tử Tất Đạt Đa là sự ra đi vĩ đại, bởi sâu thẳm trong đó là nguồn tâm rộng lớn và tình thương bao la với tất cả chúng sinh, không thể cam lòng nhìn chúng sinh tăm tối. Nhờ sự ra đi vĩ đại ấy mà ngày nay chúng ta có ánh đạo vàng để tu hành. đạt đa, sự từ bỏ vĩ đại vì hạnh phúc chúng sinh, sự xuất gia cao quý vì hạnh phúc muôn loài. Kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn thiền đức, kính thưa quý Phật tử, Vừa rồi là nhạc phẩm Xuất gia sự từ bỏ vĩ đại, một sáng tác của Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng, với sáng tác nhạc Vũ Trọng Phương, thể hiện ca sĩ Quang Định, Văn Thi, Quốc Toàn, Hữu Hải, piano Huy Bách và saxophone Phan Anh Minh. Thay mặt những người làm chương trình, chúng con xin cảm ơn tác giả, nhạc sĩ, ca sĩ đã mang đến cho chương trình một bản hùng ca thật đặc biệt này. Lành thay thiện nam tử, rõ thế cuộc vô thường, bổ tục cầu giải thoát, công đức khó nghĩ bàn, xá chi hình hài đẹp, cắt ái từ người thân, xuất gia hoàng Phật đạo, thể độ hết chúng sinh. Dục lạc thế gian là thứ hạnh phúc mà nhiều người khao khát, mong cầu có được. Nhưng với người xuất gia thì hoàn toàn trái ngược. Khi đã xuất gia là buông bỏ mọi tài sản, tâm không mong cầu dục lạc. Chính từ đức hạnh này, người xuất gia sống không hờn giận, oán thù ai. Quả thật, xuất gia chẳng phải là việc của kẻ tầm thường. Chúng con từng nghe sư phụ chỉ dạy rằng người xuất gia rất quan trọng thay mặt cho Đức Phật để gìn giữ hoàng truyền giáo pháp ở nhân gian. Chư Tăng là người thể hiện nếp sống tinh thần của Phật, là bậc thầy mô phạm của chúng sinh, là bậc trí giác mang lại hạnh phúc, an vui cho mọi nhà. Thank you. trẻ thơ ngắc ngơ bao cánh đồng như chim trời tung cánh bay khắp phương trời xa bỗng chi giác xuất ra từ bỏ các ai buồn chim trời tung cánh bay tìm cánh vui dít hót cùng ca lấy núi rừng làm nhà bạn bè với lá hoa an tĩnh trong thiền đình luật chi giác xuân ra mang hạnh phúc cho mọi nhà chim trời tung cánh bay khắp bốn phương trời xa hoa lá cùng khoe sắc đẹp tâm an giữa đời bậc chi giang xuân ra hy hoan an thiên đình phước báo cho mọi nhà hạnh phúc khắp nơi these giáng xuân ra mang hạnh phúc cho mọi nhà chim trời tung cánh bay khắp bốn phương trời xa hoa lá cùng khoe sắc đẹp đậm an giữa đời bậc chi giáng xuân ra khi hoan an thiên đình phước báo cho mọi nhà hạnh phúc khắp nơi nơi bậc chỉ giác xuất gia hy hoan an thiên đình phước báo cho mọi nhà hạnh phúc khắp trí giác xuất ra hỷ hoan an thiền định, phước báu cho mọi nhà, hạnh phúc khắp nơi nơi. Vâng, xin toàn thể đạo tràng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho ca khúc Bậc trí giác xuất ra hạnh phúc cho mọi nhà. Sáng tác lời Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hàng Quán, sáng tác nhạc Chu Anh, dưới sự thể hiện của Top Ca cùng vũ đoàn Athena, biên đạo múa Trung Nghĩa Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, ca khúc Bậc trí giác xuất gia hạnh phúc cho mọi nhà cũng thay cho lời kết của chương trình ngày hôm nay. Nhân sự kiện đặc biệt này, chúng con xin thành kính cảm niệm ân đức của Thái tử Tất Đạt Đa đã xuất gia cầu đạo. Sự từ bỏ vĩ đại của Ngài đã mang đến lợi ích to lớn cho nhân thiên và muôn loài, là bước ngoặt mở ra con đường giải thoát, cứu khổ cho chúng sinh khắp các cõi. Năm xưa, Thái tử Tất Đạt Đa với tấm lòng từ bi quảng đại mà đã từ bỏ hạnh phúc riêng, xuất gia cầu chân lý, cứu khổ cho chúng sinh. Ngày nay, chúng ta được duyên lành học pháp của Ngài để được hưởng an lạc, hạnh phúc là nhờ vào sự xuất gia, tiếp nối của tăng chúng. Với tâm nguyện trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh có một niềm mong mỏi là làm sao giữ gìn được đạo Pháp, lợi lạc quần sinh. Do vậy, ước nguyện của người là xây dựng được một tăng đoàn tu hành trang nghiêm, thanh tịnh. Thời Phật được 10 phần thì cũng mong sao tăng chúng được 5 đến 6 phần để hoàng dương Phật Pháp khắp muôn nơi. Tiếp nối tinh thần đó, hiện nay tại Chùa Ba Vàng, dưới sự dẫn dắt của Sư Phụ, Chư Tôn Đức Tăng Ni tu học tinh tấn, thực hiện lý tưởng giải thoát, đem năng lượng từ bi và trí tuệ chuyển hóa thế gian. Chúng con xin tri ân, tán thán hạnh nguyện cao đẹp của Chư Tăng, những người nối tiếp hạnh nguyện cao đẹp của Đức Thế Tôn. Chương trình đêm văn nghệ Đức Phật với sự xuất gia của tướng cướp nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia xin được khép lại tại đây. Chúng con thành kính tri ân trên sư phụ Chư Tuấn Đức đã quang lâm chứng minh tham dự chương trình ngày hôm nay.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 Xin mời đại chúng cùng khởi thân vỗ tay để cung tiễn quý ngài.